DMK GK34BKL thì đây là cái nội đây nội thất bên trong đây tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn xem cái ngoại thất ở bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn xem là ngoại thất bên ngoài của bếp thì ở phía bên dưới bếp á nhân viên ở bên cửa hàng chúng tôi á, sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để ờ, phòng chống cái trường hợp là chuột nó sẽ vào bên trong và nó sẽ cắn phá dây điện của chúng ta đây bếp này nó được xuất xưởng vào tháng 5 năm 2019 đây đời còn rất là cao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 đây thì tính năng thứ hai á, tiếp theo mà tôi sẽ thử cho các bạn xem á, là tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì ở đây á, tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt này để mình ờ, thay thế cho hai cái nồi đây thì ở cái điều kiện bình thường á thì cái quay cảm biến này á nó sẽ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động khóa ga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 khi mà các bạn mua um, um, biết ở cửa hàng cửa hàng chúng tôi đây các bạn sẽ được tặng kèm ở đây đó là một một bộ pin sạc thì nó sẽ bao gồm ở đây đây là một pin sạc như thế này đây cộng thêm ổ cắm sạc với đoạn dây dài 3 mét và có một cái lò xo như thế này thì các tuổi thọ của pin sạc này á, nó sẽ vào khoảng từ 3 cho đến 4 năm mỗi khi mà các bạn sạc đầy pin các bạn sẽ có thể sử dụng được khoảng từ 2 cho đến 3 tháng thì cái thời sạc của chúng ta nó sẽ là 18 tiếng thì các bạn có thể để sạc qua đêm mà các bạn vừa sạc vừa sử dụng đều được còn để nhận biết ờ, khi nào pin đầy á các bạn có thể quan sát là hiển thị chế độ cắm sạc đây à. khi hiển thị ánh sáng màu xanh ở đây ờ, thì có nghĩa là pin đã đầy rồi khi đó các bạn nên rút sạc ra đây cả hai bếp đều đã giảm nhỏ hơn nữa lại vì nó đã giảm cái nhiệt độ cao đây độ bếp bên trái của tôi là 320 và bên phải đây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 đít bên trái ra à, khóa ra đây câu ờ, tính năng nước cạn nồi thì đối với dòng bếp ga Nhật này á nó sẽ có rất là nhiều cái ưu điểm đây hai cái gì nó phá ra sau tính năng nước cạn nồi đây biết nó phá ra đây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 biết sử dụng dây sạc hoạt động bình thường bên không biết á tôi sẽ làm sẵn một cái đầu dây chờ để cho các bạn cắm một cắm sạc vào để chúng ta có thể sạc pin đây thì vì bếp này á, nó chỉ tích hợp những tính năng an toàn cơ bản thôi nó sẽ không có tính năng hẹn giờ nấu và nướng nên là bên cửa hàng chúng tôi á, sẽ có bán kèm mẫu cắm hẹn giờ đây thời gian hẹn giờ tối đa ở đây á, sẽ là 60 phút để các bạn có thể hẹn giờ nấu nếu như muốn ăn mà các bạn sẽ dự đoán trước thời gian chính của nó thì để mà sử dụng á, các bạn sẽ bựa vào ổ cắm sạc đây các bạn ghim trực tiếp vào cắm hẹn giờ đây tiếp theo đi ổ điện chọn thời gian ở đây thì các bạn lưu ý một điều á khi mà các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ này á thì chúng ta phải học pin hàng trống đây các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ này á mà vẫn cái pin bên trong học pin á khi mà hết thời gian cho nó cắm á bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp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 và hãy chia sẻ với bạn bè và người thân mình cùng xem xin cảm ơn các bạn cái bếp mặt kính 75 gói gì đâu chỉ có con có lấy sắp hơi bún đó đây bếp nhỏ khóa ra mặt kính 75 để hàng giờ ờ, gói ờ, xốp ngoài ha. ổ à. ờ, cắm đây đáng lẽ là phải lấy cái sắp hơi bún mấy lớp vô đây